bảo vệ hang, tác động của con người không được phá đang tiến vào bạn đây mọi người ờ, rồi chúng ta hãy quay lại với Teo nhưng mà sướng là cái đó vâng cửa tủ lạnh nhìn ra cửa tủ lạnh nhìn lên cửa tủ nhanh lên vào ta sẽ đi khô dây sẽ mọi người đã sẽ được thật và chúng ta sẽ leo theo đường dây này và đường kia cho mọi người hai ngày một đêm của đoàn chúng ta ngày hôm nay